đây tôi xin giới thiệu với bạn về anh bạn của tôi hải Hai k Tư ừ một người bạn khá hãm tài của tôi hải thì xin giới thiệu một tí chắc nhiều bạn xem từ đầu ở đây nhiều bạn mới chắc không biết đâu nhưng mà ở đây ai xem từ đầu là biết đấy việt hải hay được hay còn được gọi là v 2 ừ hải là phó giám đốc của một công ty xây dựng khá lớn nói chung là nhà thầu tôi thì các bạn biết ở đấy tôi liên quan đến bất động sản chúng tôi gần như cũng như từ đối tác trở thành bạn bè ấy đấy thế là chơi với nhau vừa là bạn vừa là đối tác hải cũng hai k tư giống tôi trông hải hơi già một tí ừ trông hơi béo mặc dù tôi đã bảo hải là đi tập gym với tao đi nhưng hải nhất quyết bảo không bởi vì hải lười đấy ừ hải cũng giống tớ nhận đấy nhưng mà nói thế nào bây giờ nhỉ ừ, khẩu hiệu của hai đứa bọn tôi khẩu hiệu của hai đứa bọn tôi ấy là gì là mãi mãi tuổi tuổi thanh xuân đấy chúng tôi là một cặp song sát hai k tư phòng tôi dùng để live stream thì cũng là do hải thi công mà đây tôi cho bạn xem luôn được kéo lên cho bạn nói có mạnh nói có sách mạch có trứng đâu rồi à? hơi lâu đây đúng phòng tôi live stream không đúng cái tủ không đúng cái nhà không có ai bỏ ra cả trăm triệu để làm cái cho cái nhà thuê không đấy đấy đúng hải thi công luôn nói có sách mạch có trứng được chưa ừ hơi hơi hơi giác họng nhưng mà giờ dịch bệnh không không dùng tới phòng không không về được cái nhà đấy nên là để thế thôi cho nên là đừng có bảo hải là không, không cho nên đừng có bảo hải là không biết gì về tôi hợp đồng bọn tao ký với nhau ấy nhiều hơn số tuổi chúng mày cộng lại đấy à nhầm hợp đồng số hợp đồng bọn tao ký với nhau còn nhiều hơn số tuổi chúng mày cộng lại đấy giả sử tôi 19 tuổi đi nhá các bạn bảo tôi 19 tuổi đúng không giả dụ tao 19 tuổi như một thằng nào đấy bảo tao thế nhá thế hải bao nhiêu thế là hải hơn tao hơn gần 10 tuổi rồi tao hỏi chúng mày nhé là một giám đốc đâu mà phó giám đốc của một công ty lớn ấy chúng mày giả dụ chúng mày là chúng mày đi chúng mày có xương hô bị chấp, chấp, chấp nhận bị xương hô như này không nhìn này ê thằng biểu tối rảnh không vẫn chưa rep cái địch mẹ đồ chó có chấp nhận không có chấp nhận bị một thằng kém mình hơn mình cả chục tuổi nói như này không từ tôi cho các bạn xem mấy đảng bậy hơn cơ đấy sang tuần tớ về anh em làm mấy game để ngâm cứu xem game có gì hay ơ ờ, ừ, nghĩa là chưa giờ chưa về à cái địt đồ chó cái sếp bố phải điều đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy tôi kéo cho bạn xem luôn căng chắc tự tự đọc đi đây tôi bị chúng nó bảo là ở nhà thuê bạn ạ dâng mạng giờ sợ thật ý hải lau mồ hôi tự nhiên tự nhiên lắm người tự nhận mình là nhận mình là người quen và là hờ mu hờ mu thêm ảnh con rồng cái cho nó mẹ mày gì cho nó cho nó chú tể emoji chả lẽ tôi up mẹ cái video nhà shop house của bạn lên của bạn lên thôi bạn vi hai tới để gặp anh tuân tìm một ly cà phê xe anh để trước nhà xe nhỏ mà nhà to anh luôn sống như vậy sao tuân nói hải đừng có lo đấy cái gì nếu các bạn là một người các bạn chấp nhận bị một thằng gọi là kém các bạn gần 10 tuổi nói các bạn như này không? Alo. Hay sao hay bây giờ bảo gì hay là hay là vì nhà thầu không biết hay là bây giờ nói hay là lại tưởng tượng nói chuyện là nhà thầu không biết không tin khách hàng. Ta quò tâm không sao tưởng vẫn chưa thuyết phục cái gì. Đứa nào ở đây xem livestream từ hồi từ hồi gì nhỉ? Từ hồi uh, xưa sửa sửa xưa không? Từ hồi tôi còn còn livestream trên group Facebook ấy Úi rồi bỏ tiền ra thuê đi mẹ cay tê nhỉ bỏ tiền ra thuê được bạn ở à, bình tĩnh trên đấy có có số điện thoại có số điện thoại của mình bình tĩnh bình tĩnh hấu đập Whee! bao giờ đây từ bao giờ đây bỏ tiền ra thuê từ bao giờ đây 30 tháng 7 2021 bao cách đây bao lâu rồi đi mẹ tao nhờ mày tìm thầy với với cây mày tìm chưa đang tìm bạn ơi đấy xong chưa còn, còn bê thêm câu chuyện cũ ấy với câu chuyện là gì tôi phải nói chuyện ai à, từ hồi mà tôi còn clip trên group facebook ấy ok <laughs> thằng hải đang xem về câu chuyện mà tôi hồi tôi còn clip trên group facebook ấy tôi còn hồi ấy tôi ít người xem tôi còn hay bong mồm tôi bảo các bạn là như nào hay còn nói chuyện đầu tư với các bạn ấy hồi ấy tôi thích nói chuyện đầu tư lắm tôi hay nói tôi hay nói với các bạn về chuyện tôi đầu tư mảnh đất này mảnh đất kia ấy hai năm trước tôi là tôi clip facebook đúng không giả dụ 19 có ngày lúc ấy tôi 17 từ tôi tôi tôi phải mẹ nói, nói có sách mách có chứng cái mà tuổi được chuyển nhượng đất ở ở Việt Nam là bao nhiêu Google cho chắc không chúng nó bảo mình sai phát tuổi được chuyển nhượng đất khi đủ 18 tuổi thì, thì mày mới được chuyển nhượng đất nên nghĩa là cách đây 2 năm trước ấy 2 năm trước 2 năm trước tao vượt cả pháp luật tao chuyển tao bán đất bán bán, bán kia à? lại bảo sai đi hồi đấy tao chả cầm sổ đỏ tao chơi tao trêu chúng mày lại bảo sai hồi đấy tại chả câu chuyện chú tuân bảo chú tuân lên lên facebook chú tân khoe à, dạ, lên stream trên facebook chú tân khoe úi rồi ê các bạn ơi tôi sắp có nhà mới này các bạn chả thế cái tóc vượt kia à check lại phát của mình đi mẹ có câu chuyện gì nhà đấy mẹ đấy hôm nay mẹ hôm nay hơi hơi điên đầu một tí mà từ tôi dừng nói các bạn câu này vì thế thích nói gì thì nói bất cứ thứ gì về bất cứ thứ gì chúng mày tố tao ấy tao sẽ bẻ hết vì dịch bệnh báo cáo tài chính quý tư này nát bét rồi. Một ngày tao phải làm từ 10 đến 12 tiếng cực lực để đảm bảo hàng trăm con người không mất việc. Đang dịch bệnh thế này, tao làm không tốt, con người mà bị mà bị thất nghiệp ấy, chả khác gì giết họ cả. Vì thế tao không có đủ, tao không có thời gian để lên mạng đôi co từng ly từng tí với bọn chó xăng đâu. Hiểu chưa? Tao luôn khinh miệt, tao chúng mày cứ luôn hỏi tao là tại sao tao khinh miệt cái nghề YouTube này. Cái nghề này làm đa số như bọn chó xăng ấy, ở đâu có phim ở đấy có mặt. Hiểu chưa? Chúng mày mất thời gian suy nghĩ lên kịch bản để bóc mẽ tao. Tao freestyle bẻ ngược chúng mày trên livestream này. Tao chả cần kịch bản, tao chả cần tính toán. Cái sự ngu dốt của mình chưa? Tao cần gì mấy? Đây là cái lời cuối tao muốn nói. Nếu chúng mày có tìm thêm lý lẽ để bóc tao ấy, tao không rap nữa đâu. phim từ tao, chúng mày có chắc cắn cũng đủ rồi. Chắc đây là bữa ngon nhất chúng mày từng có, đúng không? Thế là thôi, chúng mày thích nói thêm gì ấy, tao cũng sẽ đéo rap nữa đâu. Tao như nào? thế nhá nhưng mà bảo cái này này lần sau ấy mà đi bóc phốt ai ấy thì tìm hiểu kỹ vào kiểm tra kỹ lại đừng có lôi người ngoài vào việc này nó kiện cho thối mũi đấy mà đừng có bảo tao là xuất hiện đi xuất ra bạc đi cho cứu người khác nó người ta mà kiện ấy, chúng mày lên phường chứ không phải tao đâu ai là người đẩy người ta vào nguy hiểm cơ tao ai chúng mày ném đá ai trên mạng ấy ném cẩn thận vào không ném chúng thằng bố chúng mày đấy tôi nói rồi đấy đây lần cuối trả lời mấy thứ này à không còn ý nữa chưa rep từ từ tôi thấy có đứa người bạn bảo cứ ai qua